Hiện tại à, là Canada đã bước sang à, tuần thứ tư của cái lệnh cách ly à, coi như là đã trải qua được 3 tuần rồi à, hiện nay thì bên này cái thành phố mà mình ở là Montreal thì được coi như là một hotspot tức là một cái điểm nóng của Canada về cái số lượng người nhiễm Covid đang à, tăng khá là nhanh à, mặc dù là tăng nhanh như vậy nhưng mà ở đây chính quyền thành phố họ vẫn tránh dùng cái từ là phong tỏa họ tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhưng mà không không dùng cái từ là phong tỏa um... ôi em bé này đáng yêu thế um... À, đó tức là hiện tại thì chính quyền thành phố họ vẫn tránh dùng cái từ phong tỏa tại vì khi mà áp dụng cái lệnh phong tỏa thì uh, giống như là nội bất xuất ngoại bất nhập ấy. Tức là ai ở chỗ yên chỗ đó luôn chứ không có cái sự di chuyển hay gì cả mà hiện tại bên này thì uh, cái sự di chuyển thì uh, nó vẫn có tất nhiên là nó cũng bị giới hạn khá là nhiều cái khu công viên thì hiện nay cũng có police đứng nhiều lắm để họ uh, ngăn chặn những cái trường hợp mà không có chịu giữ khoảng cách 2 mét hoặc là cố tình tụ tập ấy, thì sẽ bị phạt tương đối nặng lên đến có thể là hơn 1.000 đô à, lát nữa thì à, khi mà mình đi ra ngoài thì mình sẽ quay cho mọi người thấy được cái uh, quang cảnh chung ở bên này như thế nào À, hiện tại thì các cái loại hình kinh doanh à, được coi là cần thiết ở bên này thì mới được tiếp tục hoạt động còn lại là tất cả bị đóng thì à, giống như là cũng giống như ở bên Việt Nam thì hiện tại chỉ có trạm xăng này, hiệu thuốc này, siêu thị thì được bày bán đó nhưng mà có một cái khác nữa là bên này mấy cái cửa hàng mà bán rượu á hoặc là bán cần sa thì là vẫn được mở <laughs> vẫn mở và mọi người vẫn có thể đến để mua đó tại vì hai cái loại hình đó là do nhà nước quản lý và kiểm soát cũng như là phân phối thì uh, lúc đầu mình cũng hơi bất ngờ khi mà biết là hai cái này vẫn được mở uh, Ờ, thì như mọi người biết là ở Canada thì um, hiện tại là cần sa là được uh, bày bán công khai và chính phủ cho phép thậm chí là mỗi người dân Canada thì còn được quyền là trồng hai cây ở trong nhà với điều kiện là phải khai báo đó thì uh, nghe thì cũng hơi buồn cười nhưng mà đấy là uh, cũng là có thể coi là một cái điểm nhân đạo <laughs> ở Canada đối với người bình thường thì có thể là không cần thiết nhưng mà đối với những người mà họ quen sử dụng cái đó thì lại là thứ cần thiết đó vì vậy mà vẫn mở quầy rượu rồi là bạn cửa hàng bán rượu hoặc là bán cái cần sa đó là vẫn mở à, hôm trước có một chị ở trên uh, diễn đàn người Việt có đăng thông tin là mẹ chị mới bị phạt ờ, một uh, ngàn đô cho cái lỗi là chở một người ở trong xe mà không ở cùng địa chỉ nhà đó. tức là đã vi phạm cái quy định uh, giữ khoảng cách 2 mét đối với người ờ, không phải là trong cùng nhà <laughs> thì chị cũng cảnh báo mọi người là đi ra ngoài thì cẩn thận cái đó tại vì là cái lệnh ờ, cấm tụ tập thì ờ, nó không giới hạn số lượng người là bao nhiêu cứ nếu mà không cùng địa chỉ nhà và không có giữ khoảng cách 2 mét với nhau là vi phạm hết đó thì uh, như nhà mình hiện tại thì uh, gần như là không có đi trực tiếp ra siêu ra siêu thị mua đồ nữa mà tất cả những cái mặt hàng mà mình cần ấy thì mình ờ, order online họ sẽ ship đến tận nhà hoặc là mình mình đến mình chỉ pick up thôi tức là họ xếp đồ hết vào trong giỏ cho mình mình chỉ mang về thôi thì ờ, mình cũng muốn tránh là nó cái sự mà va chạm hay tiếp xúc gì mà mặc dù là như vậy thì uh, cái đồ mà mình mua về ấy, mình cũng phải lại còn phải cẩn thận là mình tháo hết cái ni lông ra lau chùi hết ờ, rau thì thì chịu rồi rau xanh thì chịu nhưng mà những cái loại củ quả ấy mình cũng phải lau chùi hết sau đó thì ờ, mới mang ra chế biến à, cái đường này thì bình thường là gần như không có không thấy ai mà đi dạo trên cái đường đấy đâu mà hôm nay đông quá Tại vì cái đường này à, cái mật độ giao thông nó cũng lớn đấy Thành ra mọi người ít đi dạo lắm Mà hôm nay đấy mọi người thấy này Đông quá à Nhất là những người trẻ thì hiếm khi thấy họ đi dạo lắm Mà bây giờ thấy già trẻ là đi hết à Xem có ai không giữ khoảng cách không <laughs> à, Nói chung là Nó cũng uh, Nhìn thấy cũng có vẻ bình yên đó Thanh bình đó Nhưng mà mình nghĩ là trong mỗi một gia đình ấy hoặc là nhất là bây giờ đối với các cái bệnh viện lớn ấy, thì thực sự là nó cũng không bình yên đâu cũng uh, thấy có nhiều cái ờ, vấn đề lắm nhất là trong cái hoàn cảnh mà đang thiếu hụt về về các cái trang thiết bị y tế như này ấy. bản thân uh, mình nhà đây có vườn cũng khá là rộng rãi nhưng mà cũng thấy còn bí bách sau 3 tuần là thấy rất là bí bách rồi đấy À, thì quay lại cái vấn đề là vệ sinh rau củ quả thì nói là có cần phải à, ờ, cẩn thận như thế không có cần phải cẩn thận quá không khi mà rau củ đi mua siêu thị về mà phải lau chùi như thế à, thì đối với cá nhân mình ấy thì ở cái giai đoạn hiện tại ấy, cái việc là thừa cẩn thận quá hay là cẩn thận thừa nó không quan trọng bằng cái việc là chúng ta có thể giảm thiểu tối đa tất cả các cái uh, nguy cơ các cái rủi ro mà chúng ta để mà mắc bệnh ừ, thì các bạn cũng biết là với cái tình trạng mà quá tải ví dụ như châu Âu hoặc là Mỹ hay là thậm chí Canada lên đến 5-6 ngàn người ấy, cứ mỗi một người trẻ khi mà mắc bệnh trong giai đoạn hiện nay ấy, thì có nguy cơ là một người lớn tuổi lại mất đi một cái cơ hội để mà được chăm sóc sức khỏe thì cái câu chuyện này thì chắc cũng nhiều người biết rồi khi mà nó quá tải giống như là Pháp, Ý, Tây Ban Nha thì các bác sĩ người ta sẽ phải lựa chọn cái đối tượng để mà chữa chữa trị và điều trị và thế thì tức là cứ mỗi một người trẻ mắc bệnh thì không những một người già mất đi một cơ hội để được điều trị được chăm sóc mà còn là cái việc mỗi một bác sĩ sẽ phải đưa ra một cái quyết định mà mình nghĩ là khó khăn nhất trong cái cuộc đời làm nghề của họ đó thì uh, tốt nhất là người trẻ khi mà bảo vệ được bản thân mình thì không những là bản thân mình có lợi mà còn giúp ích được cho cái cộng đồng rất là nhiều vì vậy là mình nghĩ thì chẳng có cái gì gọi là thừa cả <laughs> thừa bây giờ cũng là tốt chứ thừa cũng không có gì là xấu đó thế nên là mua đồ về thì cứ lau chùi cho sạch sẽ ha tiếc gì một tí cồn <laughs> bây giờ thời gian đang rảnh rỗi quá mà chẳng biết làm gì thôi mang ờ, rau củ quả ra ngồi lau chùi từng cái một cho nó an toàn à. <laughs> À, thì đây là cái bản đồ về cái số liệu uh, ca nhiễm ở Canada. Uh, chính phủ họ sẽ cập nhật từng ngày để mà người dân có thể theo dõi được. Uh, thì các bạn có thể thấy là các cái màu xanh ấy, đó là hiển thị cái mức độ mà số lượng các cái ca nhiễm nó sẽ tăng dần theo cái cấp độ màu. Ờ, tổng cộng số lượng ờ, ca nhiễm hiện nay ở Canada là lên tới gần 13.000 người và trong một cho đến 2 tuần tới thì chắc chắn là cái số liệu này nó sẽ vẫn còn tăng nữa. Về cái số lượng người chết ấy, thì hiện tại là bây giờ mình cũng không có cập nhật nữa. Tại vì là nói chung là không có cập nhật hàng ngày nữa tại vì nghe nó thấy nó đau lòng quá. Ờ, chỉ riêng việc cập nhật số lượng ca nhiễm thôi cũng đã thấy rất là sốt ruột rồi. Ờ, thì ờ, đây Quebec đây. Quebec thì hiện tại ờ, Quebec là cái nơi mà có cái thành phố Montreal nơi mà mình sống á. Thì hiện tại là đang là dẫn đầu với số lượng ca nhiễm lên đến ờ, 6.001. Ờ, đây cũng được coi là một cái ờ, điểm nóng ở Canada và uh, thành phố Montreal cũng đã nâng cái mức cảnh báo lên là tình trạng là khẩn cấp. Họ cũng uh, áp dụng rất là nhiều cái biện pháp uh, mạnh tay rồi. Uh, thành phố thứ hai đó là cái tỉnh bang uh, Ontario. Đây là cái tỉnh bang mà có thủ đô Ottawa ở Canada đó. Thì uh, hiện tại số lượng ca nhiễm đang là 3.600. Mình uh, không cập nhật cụ thể là ở Ottawa là bao nhiêu. Uh, mà chỉ nói chung chung là cái tỉnh bang Ontario thôi à, và xếp thứ ba hiện tại là cái tỉnh bang BC là cái nơi mà có cái thành phố Vancouver rất là xinh đẹp ấy đa số những người Việt Nam thì thường hay biết đến Vancouver nhiều hơn các cái tỉnh bang khác thì số lượng hiện tại cũng lên đến một ngàn gần một ngàn hai rồi đó thì uh, nhìn vào cái bản đồ này thì uh, mọi người có thể thấy được là gần như là tất cả các cái khu vực mà có cư dân sinh sống của Canada thì đều có các cái ca nhiễm ở phía trên kia là gần à, phía bắc cực rồi thì không nói heo hút không không có mấy người đó, ờ, đó nhìn vào cái bản đồ này thì có thể thấy là cái số lượng ca nhiễm 240 người ở Việt Nam ấy, thì là một con số quá là lý tưởng so với cái bản đồ này à, điều đó cho thấy là cái sự um, Ờ, phản ứng nhanh nhạy của chính phủ cũng đã mang bước đầu mang lại những cái hiệu quả mà thấy rất là rõ rệt thì là mình cũng hy vọng là người dân có thể hợp tác và lắng nghe chính phủ nhiều hơn để mà có thể thành công trong cái việc ngăn chặn cái sự lây lan của dịch bệnh chứ thực sự nếu mà ở Việt Nam mà để số lượng mà ca lớn mà ca nhiễm mà lên đến mức độ lớn như này thì nó sẽ kinh khủng lắm à, à, Hy vọng là tất cả mọi người sẽ đều bình an nha. À, chúc mọi người sức khỏe và mọi điều tốt đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.